Một thiếu niên tỉnh dậy bên trong thang và không biết mình là ai. Một nhóm thanh niên chào đón anh ở một bãi cỏ lớn được gọi là trảng. Xung quanh nơi này được bao quanh bởi một bức tường đá cao. Thủ lĩnh ở đây tên là Andy đã dẫn người mới đi một vòng để giải thích cho anh hiểu rõ về nơi này và những quy luật mà họ đưa ra. Cứ một tháng sẽ có một người mới sẽ được đưa đến đây và những người được đưa đến đây sẽ không hề nhớ một chút ký ức nào. Rồi sau một hai ngày thứ duy nhất họ nhớ lại được là tên của mình, và quy luật cấm kỵ ở đây là không được đánh các thành viên khác, và điều quan trọng nhất là không bao giờ được đi qua khỏi bức tường kia. Anh khá tò mò về bức tường nên cậu bé tên chắc đã giải thích cho anh, đằng sau bức tường đó là mê cung và cũng là lối thoát khỏi đây. Mỗi ngày mê cung đều thay đổi kết cấu của ngày hôm trước, và chỉ có nhóm runners là những người dò đường được phép vào đó. Mỗi sáng khi cánh cửa mở họ sẽ vào trong để nghiên cứu và tìm đường ra, và họ sẽ trở về trước khi trời tối khi cánh cửa ra vào đã đóng hẳn lính mới định phá luật để vào trong thì đã bị Galai ngăn lại, rồi những người gần đó cũng chạy đến để ngăn cản anh vào trong, vì khi đóng cửa lại những con quái vật trong đó sẽ bắt đầu đi săn, và chưa ai có thể sống sót để đợi đến khi cánh cửa đó mở. Ngay sau đó cánh cửa của mê cung cũng đã đóng lại, rồi mọi người lại quay trở về nơi nghỉ ngơi của mình. Tối đến họ đã đốt lửa trại để chào đón lính mới, rồi những người họ đã tổ chức cho anh lính mới một trận đấu vật, để anh thể hiện sức mạnh của mình cho những người khác biết. Khi đang đấu vật anh bị đối thủ đẩy ngã đập đầu xuống đất, cú ngã đó đã làm anh nhớ tên của mình là Thomas. Mọi người vây quanh để chúc mừng vì anh đã nhớ được tên của mình. Sáng hôm sau Thomas được giao nhiệm vụ vào rừng lấy phân về trồng rau. Anh đi vào trong và đã gặp Ben đang làm gì đó ở trong này, nhưng không hiểu có lý do gì mà Ben đã lao vào tấn công Thomas. Thomas thoát được và chạy về chỗ mọi người. Đúng lúc Ben tóm được anh thì mọi người đã kịp đến và ngăn cản. Họ kiểm tra thì Ben đã bị quái vật trong bê cung trích, một khi đã bị nó trích thì không còn cơ hội cứu chữa cộng thêm việc Ben vi phạm nội quy đánh đồng đội, nên anh sẽ phải chịu hình phạt mà mọi người đã tạo ra. Họ đẩy Ben vào mê cung để anh tự sinh sống với quái vật trong đó. Đến chiều trời mưa và cũng đã chuẩn bị tối, đã sắp đến giờ đóng cửa nhưng những người dò đường vẫn chưa về. Rồi mọi người tụ tập trước cửa mê cung để chờ họ về. Cánh cửa mê cung cũng đã bắt đầu đóng lại. Họ cũng đã thấy bóng dáng các runner đang trở về, nhưng có vẻ một trong hai người họ đã bị thương. Mọi người đứng ngoài ra sức cổ vũ để họ kịp qua cánh cửa. Do Minho phải kéo theo Anbi nên anh đã không thể đi nhanh ra ngoài. Thomas đã phá vỡ quy tắc và chạy vào trong để giúp đỡ họ, nhưng khi vào đến trong thì cánh cửa cũng đã đóng hẳn. Vậy là Thomas đã tự mình chui vào chỗ chết, thủ lĩnh Andy cũng đã bị con quái vật trong mê cung trích, những tiếng gầm của quái vật cũng dần vọng ra ở trong mê cung, bọn họ phải nhanh chân đi tìm chỗ náo để sống sót qua đêm nay. Dù biết Andy bị trích và cơ hội sống sót là rất thấp, nhưng Thomas vẫn muốn đưa thủ lĩnh của mình đi cùng, và hai người đã đưa Andy đi cùng để tìm đường sống, rồi họ giấu Andy vào đám dây leo ở trên bức tường. Nhưng khi thấy con quái vật gần đến thì Minho đã bỏ chạy, để lại một mình Thomas kéo Anby lên trên, Thomas không thể kéo lên đành phải chui vào bụi dây leo để trốn. Khi con quái vật rời đi anh đã đi ra và buộc cố định chiếc dây lại, anh để Anby ở lại và đợi đến khi nào an toàn thì quay lại. Lúc sau con quái vật đã phát hiện và bắt đầu đuổi theo Thomas. Con quái vật có nhiều chân nên di chuyển rất linh hoạt, nó như một con nhện và chỗ nào cũng có thể leo đến. Thomas leo lên bức tường dây và nó đã leo lên để kéo anh xuống. Sau đó nó đã bị mắc vào đống dây và Thomas đã có thêm thời gian chạy, và hai người Thomas và Minho cũng đã gặp lại nhau. Lúc này một cánh cửa ở đây cũng chuẩn bị đóng lại, và Thomas đã nghĩ ra kế gì đó để giết chết con quái vật. Anh dụ nó chạy đến cánh cửa đang khép để kẹp chết con quái vật. Hôm sau mọi người đã đứng ở cổng xem họ có sống sót trở về không, đợi mãi không thấy chắc có lẽ họ đã chết và mọi người bắt đầu đi về nhưng ngay sau đó mọi người đã thấy bóng dáng của họ đang trở về, và họ đã là những người đầu tiên sống sót qua một đêm ở mê cung. Ai cũng đều kinh ngạc khi biết Thomas đã giết được một con quái vật, ngay sau đó lại có một điều khác thường xảy ra. Mọi khi một tháng vơi có một người mới, nhưng nay Thomas vừa lên được 3 ngày thì họ đã có thêm người mới, và cũng thật ngạc nhiên vì lần đầu tiên có một cô gái được đưa lên đây. Họ cũng nhận được thông báo đó là người cuối cùng được đưa lên, nhưng ngay khi tỉnh lại cô ấy đã gọi tên của Thomas. Lúc này tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Thomas đó là một điều bất thường nhưng cũng không có ai nghi ngờ gì nhiều. Rồi mọi người đưa cô gái đó vào trong nghỉ ngơi. Từ khi giết được con quái vật đã có những điều bất thường xảy ra, nên Thomas quyết định đi vào trong mê cung, tìm xác con quái vật để xem có thu thập được ít manh mối nào không. Mi nhau không muốn để anh đi một mình nên đã rủ thêm ba người khác. Sau đó năm người họ cùng nhau đi vào mê cung để tìm ra manh mối và họ đã thành công tìm thấy xác của con quái vật kia. Họ đã phát hiện bên trong xác của nó có cái gì đó, rồi mọi người hợp sức lôi cái xác của nó ra, và họ đã lấy được một thiết bị bên trong người của nó. Cũng đã muộn và mọi người cầm thiết bị đó và trở về. Khi trở về Thomas đã bị phạt vì anh tự ý vào trong mê cung, nhưng do anh đã lập được nhiều công nên chỉ bị một hình phạt nhẹ, và sau khi chịu phạt Thomas sẽ được thăng chức lên làm runner, rồi anh sẽ được vào trong mê cung để tìm đường thoát cho mọi người. Sau đó mi Minyo đến nơi bí mật của các runner, Bản đồ này là thành quả họ thăm dò được sau 3 năm ở đây, và họ đang nghi ngờ con số đánh dấu trong thiết bị họ vừa lấy được. Nó liên quan đến những khu ở trong mê cung, và họ quyết định ngày mai sẽ vào đó xem kỹ hơn. Lúc cô gái kia tỉnh lại thì cô ấy khá bướng. Cô trèo lên cao và dùng đá để đuổi những người bên dưới tránh xa mình. Khi Thomas lên tiếng thì cô ta không còn ném đá họ nữa, rồi Thomas đã trèo lên để chấn an tinh thần cho cô. Cô cũng đã nhớ được tên của mình là Teresa, sau đó Teresa lấy ra hai lọ thuốc trong túi của mình đưa cho anh, và cô cũng không biết những lọ thuốc đấy từ đâu ra. Họ đang nghi ngờ đó là thuốc giải độc, và sau đó họ đã đâm lọ thuốc vào người Anbi rồi để một người ở đây ngóng chờ kết quả. Đến sáng hôm sau Thomas và Mignon tiếp tục công việc thăm dò đường, rồi hai người chạy một mạch đến khu số 7. Đến đây thiết bị lấy trong người con quái vật có tiếng kêu gì đó, có lẽ nó đang chỉ đường đi đâu đó nên hai người đã đi theo, càng đi đúng hướng tiếng kêu phát ra càng rõ. Sau đó họ đi đến một cây cầu và hai bên là vực sâu, khi đi đến một bức tường bóng đèn của thiết bị đó đã thay đổi màu sắc, và mấy cánh cửa trước mặt họ đã mở ra, rồi hai người cùng nhau đi vào để xem bên trong đó có gì. Trước mặt họ là một đường hầm nhỏ hình tròn, rồi từ trong chiếu ra máy quét kiểm tra cơ thể họ, họ nhận ra có điều gì đó không ổn liền bỏ chạy. Ra đến ngoài những cột sắt bắt đầu khép lại tạo thành một bức tường, may mắn hai người đã kịp chạy ra trước khi nó đóng lại hoàn toàn, nhưng lại đến lượt mặt đất thay đổi tạo ra những bức tường khác, họ vẫn cố gắng chạy để thoát khỏi cái mê cung quỷ quái này, cũng may họ kịp chui sang trước khi bức tường cuối cùng khép lại. Sau đó họ lập tức trở về thông báo với mọi người, vì có thể đằng sau cái bẫy đó chính là lối thoát, và lúc này lọ thuốc họ tiêm vào người Anbi đã có tác dụng. Anbi cũng đã tỉnh lại và đang nghỉ ngơi để hồi sức. Thật bất ngờ vì sau khi tiêm thuốc Anbi cũng đã lấy lại được ký ức của mình. Lúc này lại một điều khác thường nữa đã xảy ra. Hôm nay cánh cửa mê cung đã không đóng lại như mọi khi, những tiếng động to lớn bắt đầu phát ra từ trong mê cung. Mọi người cũng đã nhận ra lũ quái vật sắp tấn công đến đây, rồi Thomas thông báo cho mọi người tìm chỗ trốn an toàn. Những con quái vật cũng bắt đầu chạy ra ngoài, Mọi người điên cuồng chạy vào trong khu rừng để ẩn náu, những người không may mắn đã bị nó bắt được và giết chết. Khắp nơi có những tiếng hét của những người không may mắn, rất nhanh nó đã tấn công đến chỗ mọi người đang ẩn náu. Lúc nó chuẩn bị tấn công thì họ đã lấy đèn dầu và ném vào nó, nó bắt đầu bị thiêu rụi và họ nhanh chân rời khỏi đó. Ngay sau đó nó đã thoát ra khỏi đống lửa và tiếp tục đuổi theo họ. Rồi họ nhanh chân chạy vào trong nhà và đóng cửa lại. Đó chỉ là một căn nhà bằng lá nên nó dễ dàng tấn công vào trong. Chắc không may đã bị nó tóm được. Mọi người nhanh tay và đã thành công lôi cậu bé lại. Rồi ngay sau đó nó lại tấn công Andy. Nhưng Thomas đã không kịp lôi anh lại. Lúc này đám quái vật cũng đã quay trở lại mê cung. Rồi bất ngờ Ga lai lao vào tấn công Thomas vì hắn cho rằng tất cả mọi chuyện là do Thomas làm. Thomas cũng nghi ngờ bản thân vì khi anh đến mọi thứ đều thay đổi, rồi anh lấy lọ thuốc hồi chiều anh tiêm vào người của Andy, và anh dự tiêm vào người mình để lấy lại ký ức, rồi anh chìm vào những giấc mơ để nhớ lại quá khứ, và giờ những lời Galai nói là sự thật, Thomas là một trong những người đưa họ đến đây. Sau khi Andy chết Galai lên nắm quyền và nhốt Thomas dưới đất, khi Thomas tỉnh lại anh cũng đã nhận mọi chuyện là do mình, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng đối với họ nữa, và điều họ cần làm lúc này là cùng nhau trốn thoát ra ngoài. Rồi họ bắt đầu bàn kế hoạch để chống lại Galai và ra khỏi đây. Lúc sau chúng đưa Teresa và Thomas ra cổng mê cung để trục xuất họ, chắc cũng đã chuẩn bị hành lý và đứng từ xa chờ họ. Lúc họ chuẩn bị trói Thomas thì anh bất ngờ tấn công họ. Minho đứng đằng sau cũng đã khống chế Galai, và giờ những người ở đây đã chia làm hai phe. Những ai muốn thoát khỏi đây thì về với nhóm của Thomas. Còn ai muốn ở đây chờ chết thì ở lại với đội Galai, những người muốn thoát khỏi đây cũng đã về với nhóm của Thomas. Và giờ nhóm của Galai cũng chỉ còn lại mấy người, ngay sau đó Thomas cùng mọi người bắt đầu di chuyển để trở về. Thomas và Mignon dẫn mọi người chạy sâu vào trong mê cung, và giờ họ cũng đã đến được nơi họ sẽ thoát ra, nhưng phía trước là một con quái vật đang chặn đường họ. Mọi người lấy vũ khí ra rồi lao thẳng về phía con quái vật, một người không may mắn đã bị nó hất bay xuống dưới vực, và họ cũng thành công đẩy con quái vật rơi xuống dưới, nhưng ngay sau đó lại có những con khác bò lên, chắc cầm thiết bị họ lấy được và thành công mở cánh cửa. Phụ nữ và trẻ em chạy trước còn thanh niên thì ở lại chiến đấu. Nhưng sau đó họ gặp phải một cánh cửa có mật mã, Mi Nho thử lấy số thứ tự các khu vực trong mê cung để mở khóa. Anh đọc những số đó để cho Teresa nhập và đã thành công mở được. Vậy là mọi người đã thành công mở được cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Những chiếc bóng điện cũng bắt đầu sáng lên, họ đi theo hành lang dài và đã đến một cánh cửa. Thomas mở cánh cửa đó ra bên trong toàn là xác chết, rồi họ đã đi đến một phòng điều khiển gần đó, và tiến sĩ Pay đã xuất hiện trên màn hình TV. Bà ta thông báo mọi người đã hoàn thành thử thách giải mã mê cung, nhưng ngay sau đó cảnh sát đã tấn công vào phòng thí nghiệm của bà, và bà ta đã tự tử trước khi cảnh sát bắt bà ta đi. Bọn họ không nghĩ ngợi nhiều và bắt đầu rời đi, nhưng bất ngờ Galai cũng thoát được ra và đi đến đây, nhưng có vẻ cậu ta đã bị quái vật trích và bắt đầu lên cơn điên. Sau đó hắn ta đã chĩa súng về hướng của Thomas. Khi hắn nổ súng thì Minho đã phi lao để giết chết hắn, cậu bé chắc không may mắn đã bị viên đạn bắn trúng người. Trước khi chết cậu bé nhờ Thomas tìm bố mẹ mình và đưa bức tượng chính tay chắc làm để tặng cho họ. Thật tiếc là chắc không thể tự tay đưa món quà đó tặng cho bố mẹ, ai cũng vô cùng đau lòng vì chắc là một đứa trẻ hiền lành. Lúc này một nhóm người đã đến và cứu họ ra khỏi đây. Họ lên trực thăng và giờ họ đã được an toàn để thoát khỏi đây. Điều bất ngờ là Pai lúc nãy chỉ giả vờ tự tử để họ không trả thù mình. Và Pai đã tuyên bố thử nghiệm giải mã mê cung đã thành công. Đến đây bộ phim cũng đã hết cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và hãy cùng chờ đón những bộ phim tiếp theo của mình nhé. Bye bye!